Mùa đông đến, độ ẩm không khí giảm đi rất nhiều khiến cho làn da của bạn dễ bị khô và nứt nẻ. Bởi vậy, việc tăng cường độ ẩm và dinh dưỡng cho tế bào da là biện pháp đem đến vẻ đẹp mịn màng. Ngoài các bước bảo vệ làn da khỏi nhiệt độ lạnh xâm nhập bởi các loại quần áo giữ ấm, thì thực hiện 5 bước dưới đây, bạn có thể yên tâm với làn da luôn khỏe mạnh và rạng rỡ. Bước 1. Tăng cường lượng nước cho cơ thể Độ ẩm là nguyên nhân đầu tiên nhất tác động trực tiếp đến sự mịn màng và rạng rỡ của làn da Nước không chỉ giúp cơ thể thanh lọc độc tố, làm sạch lỗ chân lông mà còn giúp các tế bào mới sinh trưởng tốt hơn và do đó có được vẻ đẹp rạng rỡ tự nhiên. Vì vậy, nếu mùa hè bạn uống nước để giải nhiệt cho cơ thể thì mùa đông bạn cũng cần phải duy trì chế độ uống nước đầy đủ để đảm bảo sự hoạt động cân bằng của các cơ quan. Đồng thời, cung cấp đầy đủ nước bằng cách tăng cường uống nước hoặc ăn nhiều trái cây cũng là biện pháp ngăn ngừa lão hóa và giúp cho vẻ đẹp luôn mịn màng. Bước 2. Không quên kem chống nắng Mặc dù mùa đông, ánh nắng mặt trời không nhiều như mùa hè, nhưng trên thực tế, sự tác động của các tia UV làm tăng quá trình hoạt động của các gốc tự do không hề giảm. Bởi vậy, nếu bạn ra ngoài mà không có sự bảo vệ thích hợp cho da thì cũng sẽ khiến quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn. Hoạt động của gốc tự do là thủ phạm làm cho da trở nên nhăn nheo, thô ráp. Nếu bạn thực sự muốn làn da của mình luôn mịn màng trong mùa đông giá lạnh, hãy sử dụng kem chống nắng ở những khu vực da dễ tiếp xúc với môi trường nhé. Bước 3. Rửa mặt cho đúng cách Rửa mặt mỗi ngày là không thể thiếu, nhưng nếu không có sự điều chỉnh trong kỹ thuật tẩy rửa sẽ làm cho tình trạng da càng thêm xấu đi. Hãy bỏ qua xà phòng và nên lựa chọn cho mình một loại nước rửa nhẹ. Tốt nhất là sử dụng dầu dừa hóa lỏng để rửa mặt, vừa có tác dụng làm sạch bề mặt da, vừa tăng cường độ ẩm giúp làn da mịn màng. Bước 4. Tắm với nhiệt độ phù hợp. Vì mùa đông nhiệt độ thấp, giá rét dễ khiến cho mỗi người luôn có nhu cầu được tắm nước nóng. Nhiều người vì sợ lạnh nên đã sử dụng nước tắm với nhiệt độ cao, điều này sẽ làm cho tế bào da bị tổn thương. Biểu hiện của việc lạm dụng nước nóng là da bị ửng đỏ sau khi tắm. Không những thế, nước nóng cũng dễ làm xuất hiện tế bào chết nhiều hơn và làm giảm độ ẩm của tế bào da. Để đảm bảo cho sự an toàn của sức khỏe và vẻ đẹp của làn da, hãy chỉ sử dụng nhiệt độ nước vừa ấm là đủ. Bước 5. Ăn uống lành mạnh Ăn uống tăng cường vitamin là điều thiết yếu cho sức khỏe và vẻ đẹp nói chung và làn da nói riêng. Mùa đông bạn cần lưu ý giúp cơ thể được tăng cường một số loại dinh dưỡng như omega 3 và DHA có trong các loại cá và nhất là cá ngừ, cá hồi. Các loại chất béo bão hòa có trong các loại hạt, dầu ô liu, dầu dừa, chất có lợi trong ngăn chặn sự hoạt động của gốc tự do như selen có trong tôm và nấm. Bên cạnh đó, thưởng thức nhiều trái cây cũng là cách để tăng cường quá trình oxy hóa, thúc đẩy nhanh hơn quá trình sinh trưởng của tế bào da mới.